夜のまじまゆりすけがれる乱暴から来たなよみすぼらしいね 想把自己放进冰箱，再下一天没人煮汤。

Bên kia bầu trời đang đổi gió Còn một người vẫn đang còn ở đó Anh biết anh chưa lo được gì cho bản thân Nhưng thứ trọn vẹn anh muốn em phải có Ngày mai sẽ khác cuộc tiên từng bể nát Anh mất cả linh hồn và còn mọi thể xác Anh có lâu đài cát Còn em thì xa hoa em là vẫn và một lần nhìn về một chuyện xem đâu là lý do khiến cho hai ta hai nơi phương xa em hãy nói xem những điều từ trước giờ em không thật thà em cứ ngây thơ rồi bất ngờ đánh mất cho anh mắt mờ em hãy nói xem còn điều gì trong khi yêu anh em thật muốn giấu hay tại bài thật đây cô lên đây đã phải cất xung quanh em đủ lại màu sợ cô đơn bạn đã anh sẽ luôn ấm áp để đổi gió còn một người vẫn đang còn ở đó Anh biết anh chưa lo được gì cho bản thân Nhưng thứ trọn vẹn anh muốn em phải có Ngày mai sẽ khác câu tim từng bể nát Anh mất cả linh hồn và còn mọi thể xác Anh có lâu đài cát còn em thì xa hoa Em là giải ngân hà anh không phải NASA Giờ đi chơi mà anh quên anh đem có 50 ngàn rồi Anh với em đi đâu về anh 50 hả? Ờ à. Thì anh còn 50 thì thôi nó nhà mẹ nó đi <laughs> thời đại rồi rồi cầm 50 ngàn đi ra đường anh mua được gì mua được ly trà sữa không đi về hả anh Ủa? tưởng là 10 <laughs> ngàn mua cá viên chiên 10 ngàn đổ xong 10 ngàn để cưới em á không có đâu mơ đi nha <laughs> Ủa tưởng em giống như trên tiktok chứ nó đúng là tiktok nhưng ngoài đời khác quá đây cho bóc chú ra dạ. ra được bóc chú hay là mình là mình mình cưới nhau thế, thế bây giờ nín không có nín không thì đạt có nín không thì để anh đạt nín nín chưa ngồi thẳng lên cười lên ngẩng mặt nhìn đây mà <laughs> cười lên thì đi mua cho cười lên anh đạt cho <laughs> ờ cho tôi chị nói chị nói chị nói chị nói mình đi rồi đặt cho mẹ mày ba bốn năm rồi còn nói chỗ này à đạp mẹ ra đường giờ Đó, lúc này em cũng sờ chim anh đó đam mê đam mê chỗ ừ. nào cũng sờ được đông người vắng. đông người cũng sờ vắng cũng sờ chỗ đây vắng mà đi ra ngoài đường nó thò tìm tay tay vô sao nó không lên Linh ơi À nhầm Phượng ơi Nhầm Gọi nhầm Anh gọi Phượng ơi mà Linh là con nào Anh gọi nhầm Linh là con nào Con nào à, Anh gọi em mà Em nghe rõ ràng anh gọi Linh ơi nhá Linh nào ờ, Chắc em nghe nhầm anh rồi hả em thấy ngưỡng mộ anh ấy tại sao mình ngưỡng mộ không biết tại sao ấy anh có thể yêu một người tuyệt vời như em chỉ muốn love you. I love you too. So as long as I live, I love you. We'll have it hold you. you Đây là bạn gái tôi ăn mặc hở hang. Và đây là cái kết. Chết mẹ cháy luôn trời trời cháy luôn má mày áo của tao nè cháy luôn xong luôn đốt bên này nữa cho cháy luôn rồi lỡ lỡ lỡ lỡ cháy luôn bên này luôn 여름